còn lại gì cho nhau sao bao nhiêu thương em đánh rơi chỉ còn lại nỗi đau đêm về đêm anh luôn mong chờ em tới cứ thế mong chờ đến những phút thân thờ làm mình trong bờ vơ đôi chân lang thang tìm lối thoát cố thoát ra cảm giác dày vò từ cơn anh đang níu